internal link à, internal link đây là một khái niệm nhé mà anh chị cũng cần phải hiểu cho mình nữa <clears throat> internal link là gì là số liên kết nội bộ hoặc là gì trang web có cùng liên kết tên miền được liên kết với nhau thế đơn giản thế này mình sẽ vào cái trang web này rồi mình sẽ bấm vào một bà một cái sản phẩm bất kỳ đi sản phẩm à, kéo xuống nhé à, mình bấm vào sản phẩm phản viên uống trứng da trị nám beauty đây của CBD đây bấm đây đúng không rồi định nghĩa nó định nghĩa là gì là số liên kết nội bộ là trang web hoặc là gì trang web có cùng liên kết tên miền được liên kết với nhau bây giờ anh chị chưa chưa có hình dung nó khái niệm như này nhưng bây giờ mình demo cho chị xem đây là một cái gì một URL đúng không đây là một trang web này đúng không à, thông tin đây là đây là một cái sản phẩm đấy một trang web nói về sản phẩm này mình kéo xuống này kéo xuống này kéo xuống này kéo xuống này đây là chị đây chính là một đây anh chị xem này ở trong cái bài viết này mô tả sản phẩm này rồi mình để đường link này đấy ví là bạn khám phá thêm một số sản phẩm tuyệt vời khác từ công ty của chúng tôi như sau nó gel rửa mặt gì gì này họ bấm này thực tế đó là gì là gì đó là liên kết nội bộ tức là anh chị để một đường link trở tới một cái sản phẩm hoặc tới một bài viết khác nhưng mà cái bài sản phẩm này sản phẩm gheo rửa mặt này nó vẫn trực thuộc website cbdhealth.net này đúng không anh chị thì đây gọi là liên kết nội bộ nhá đó tức là khách hàng họ bấm vào một đường link bất kỳ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe heo gì team của nga đây chẳng hạn này bấm này thì nó vẫn trở về gì trở về một cái sản phẩm khác nhưng mà nó vẫn trực thuộc ở trong cái gì website cùng website nhé đó mình nói này chị dễ hiểu hơn đúng không đó rồi lên cái nội bộ có nghĩa là sao là ở trong một bài viết hoặc là một bài mô tả sản phẩm đó là nó có một khách hàng nó kéo xuống này nó có chứa một đường link bất kỳ đúng không cái đường link này nó nó trở gì nó trở về một bài viết khác trực thuộc website của mình chị nhá chứ không phải trực thuộc website khác anh chị hiểu vấn đề không đó định nghĩa là gì liên kết nội bộ ấy. thì trong vấn đề SEO web là sau đây đến cái phần chiến lược SEO ấy, mình sẽ hướng dẫn anh chị là gì vẫn phải có trong một bài viết là phải có liên kết nội bộ đúng không bao nhiêu nào đủ bao nhiêu là vừa anh chị nhé đó và anh chị hiểu không hiểu anh chị bấm cho mình số 6 nhé hiểu phải nói rõ nhé chị Hương hiểu đúng không